Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ cho bé hình trái bắp như thế này. Ở đây mình có phối hai màu, màu vàng và màu xanh và cũng có dây đeo để tiện lợi hơn ha. Có nút cài để mình có thể khóa lại cái phụ kiện ở bên trong nè. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cũng 125g ha. Sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm thì đầu kim này nó sẽ có cái độ dày lớn hơn cái sợi len 1 phần 2 nè đây đầu kim của mình so với sợi len sẽ như thế này ngoài ra còn có kéo cắt len kim khâu len và một hạt nút mình dùng để cài điều chỉnh cho cái phần à, nắp của mình ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc với phần thân dưới thì đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn từ đây móc lên hai mũi móc xích 1 2 khi đã lên được hai mũi móc xích thì bây giờ mình sẽ tạo một hạt bắp đầu tiên cho cái họa tiết này ha thì cái hạt bắp đầu tiên nó sẽ như sau các bạn tiến hành lấy lên sau đó đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên này nè đâm kim vào đây kéo lên khi trên kim được ba cái mũi móc như thế này các bạn tiến hành kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai và cũng đâm kim vào vòng tròn ta tạo kéo len lúc này trên kim của mình sẽ có bốn đường nè các bạn kéo qua hai chân móc trên kim ha để trên kim ta được ba mũi như thế này thì kéo len qua hết chân móc trên kim lên một mũi móc xích thì như vậy là mình vừa tạo ra được hạt bắp đầu tiên hạt bắp đầu tiên của mình tính luôn hai xích đầu tiên ta gây nên thì mình sẽ được 3 mũi ở đây ha sau đó lên một xích nè thì tiếp tục để tạo được hạt bắp thứ hai khác với cái hạt bắp đầu tiên các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào vòng tròn này 3 lần liên tiếp ta sẽ lấy lên lần thứ nhất nè sau đó đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên luôn ha kéo lên sau đó kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên lần thứ hai cũng đâm kim vào vòng tròn đầu tiên kéo lên tiếp tục kéo qua hai chân móc trên kim và tương tự lấy lên lần thứ ba đâm kim vào khoảng trống kéo lên và cũng kéo qua hai chân móc trên kim như vậy lúc này trên kim của mình sẽ có bốn cái mũi móc như thế này các bạn tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim ha sau đó lên một xích ta tạo ra được hạt bắp thứ hai và độ dày của hạt bắp cũng là 3 mũi móc khoảng cách giữa hai hạt bắp sẽ cách nhau là một mũi xích ở đây ha cái khoảng trống này nè tiếp tục tạo thêm cho mình một hạt bắp thứ ba ta nắm sợi len ngắn kéo nhẹ lại để cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè để tiện cho việc cầm nắm hơn ha sau đó tạo tiếp cho mình vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên này một hạt bắp nữa thì cái hạt bắp thứ ba này cũng tương tự như hạt bắp thứ hai mà mình vừa tạo á ta cũng lấy len lần lượt 3 lần ha lần thứ nhất nè đâm kim vào khoảng trống kéo len và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào khoảng trống kéo len và kéo qua hai chân móc trên kim tương tự lấy len lần thứ ba đâm kim vào khoảng trống kéo len qua hai chân trên kim nè sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim lên một mũi móc xích thì ta tạo ra được hạt bắp thứ ba và khoảng cách của hạt bắp thứ ba nó cũng cách khoảng cách của hạt bắp thứ hai là một mũi xích ở đây nè các bạn để ý cái khoảng trống này để lát nữa ta có thể thêm mũi ở vòng thứ hai ha sau đó tương tự tạo cho mình thêm ba hạt bắp nữa vào vòng tròn ta tạo đầu tiên mỗi hạt bắp cũng lấy lên lần lượt 3 lần ha đâm kim lần thứ nhất kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai kéo qua hai chân móc trên kim lấy len và đâm kim lần thứ ba và cũng kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim lên một xích tiếp tục hạt bắp thứ năm và thứ sáu cũng lấy tương tự ha ba lần lấy len liên tiếp mỗi lần lấy len thì kéo qua hai chân móc trên kim nè lần thứ hai kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ ba đâm kim và kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim được hạt bắp thứ năm lên một mũi móc xích sau đó tạo thêm một hạt bắp thứ sáu nữa cũng lấy len đâm kim sau đó kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim và kéo qua hai chân trên kim lấy len và đâm kim lần thứ ba kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích thì như vậy vòng tròn đầu tiên của mình sẽ tạo ra được 6 hạt bắp liên tiếp với nhau nè và các cái khoảng cách của hạt bắp sẽ cách nhau là một mũi xích ha các bạn sẽ để ý cho mình cái khoảng trống này để lát nữa ta thêm mũi ở cái hàng móc thứ hai nè khi đã được 6 hạt bắp vào cái vòng tròn đầu tiên rồi thì để kết thúc các bạn tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của cái hạt bắp đầu tiên ở đây thì đây sẽ là chân móc đầu tiên của cái hạt bắp này ha móc vào đây cho mình một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại nè đây ta được 6 hạt bắp ở cái vòng tròn nhỏ đầu tiên này ở giữa mỗi hạt bắp thì ta sẽ có khoảng trống là một mũi móc xích các bạn sẽ để ý cho mình nè cái hạt bắp đầu tiên và hạt bắp cuối cùng mà mình tạo ra ở đây nó cũng có một cái khoảng trống như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành lùi kim móc để móc vào cái khoảng trống phía sau này ha phía sau của hai móc xích mà mình gây nên nè ta sẽ móc vào cái khoảng trống này và tạo hạt bắp cho cái hàng móc thứ hai nha khi gây nên được hai mũi móc xích thì tiến hành lấy len sau đó lùi kim cho mình ra cái khoảng trống ở phía sau của hai mũi móc xích nè là cái khoảng trống ở phía sau của cái hạt bắp đầu tiên á đây lùi kim vào đây sau đó tạo cho mình một hạt bắp đầu tiên thì tương tự giống như hạt bắp đầu tiên của cái vòng thứ nhất ta sẽ tiến hành lấy len và đâm kim hai lần ha kéo qua hai chân móc trên kim lần thứ nhất nè tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái khoảng trống phía sau luôn nè đâm kim vào khoảng trống kéo lên và kéo qua hai chân trên kim hạt bắp đầu tiên ta chỉ lấy lên hai lần thôi ha kéo lên qua hết ba chân móc trên kim sau đó móc lên một mũi móc xích như vậy là ta tạo ra được hạt bắp đầu tiên cho hàng móc thứ hai và để tiếp tục cho cái hạt bắp thứ hai của cái hàng móc này ta sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống tiếp theo của cái vòng móc phía dưới là cái khoảng trống giữa cái hạt bắp đầu tiên và hạt bắp thứ hai của khoảng trống phía dưới ha móc vào cái khoảng trống này cho mình một hạt bắp lấy len lần thứ nhất nè đâm kim và lấy len qua hai chân móc trên kim lần thứ nhất tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai kéo qua hai chân trên kim lần thứ hai lấy len và đâm kim lần ba kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len qua hết bốn chân móc trên kim lên một mũi móc xích khi được một hạt bắp cho cái khoảng trống kế tiếp rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống kế bên là cái khoảng trống tiếp theo ở đây nè và móc cho mình vào cái khoảng trống này hai hạt bắp ha cái khoảng trống này ta sẽ móc hai hạt bắp đây móc vào đây cho mình hai hạt bắp mỗi hạt bắp ta sẽ lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp lần thứ hai tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ ba sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích móc tiếp một hạt bắp vào cái khoảng trống ta vừa móc nữa lấy len và đâm kim lần thứ nhất nè và khoảng trống ta vừa móc luôn ha lấy len lần thứ hai qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ ba kéo len qua hai chân trên kim và kéo qua hết chân móc trên kim móc lên một xích như vậy là tại khoảng trống này ta đã tăng thêm được một hạt bắp vào cùng một khoảng trống nè là cái khoảng trống này ta sẽ có hai hạt bắp ha khoảng trống phía sau nó mình có một hạt bắp nè thì khoảng trống kế tiếp sẽ có hai hạt bắp thì tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên của cái vòng tròn phía dưới và cũng móc vào cái khoảng trống này một hạt bắp móc cho mình vào đây một hạt bắp lấy lên lần thứ nhất kéo qua hai chân lấy lên và đâm kim lần thứ hai qua hai chân tiếp tục lấy len lần thứ ba kéo qua hai chân và kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích khi đã được một hạt vào cái khoảng trống kế bên thì khoảng trống kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai hạt bắp vào đây ha nó cũng tương tự giống như cái khoảng trống ở phía sau này nè ta cũng có hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống thì cái khoảng trống kế tiếp này ta sẽ móc hai hạt bắp vào đây nha lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp mỗi lần lấy len thì ta sẽ kéo len qua hai chân trên kim ha sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim nè móc lên một xích và tiếp tục hạt bắp tiếp theo cho cái khoảng trống này lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim lên một xích thì lúc này cái vòng tròn thứ hai của mình nó sẽ có nè hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống kế tiếp phía sau là một hạt bắp vào một khoảng trống sau đó là hai hạt bắp cùng một khoảng trống và kế tiếp là một hạt bắp vào một khoảng trống thì ta sẽ làm xen kẽ như thế này ha khi đã được hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống thì khoảng trống kế tiếp ta sẽ móc một hạt bắp vào đây lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp mỗi lần lấy len thì kéo len qua hai chân trên kim sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích sau khi đã tạo ra được các cái hạt bắp vào các khoảng trống của cái vòng móc đầu tiên rồi thì ở cái khoảng trống đầu tiên mà ta tạo hạt bắp đầu tiên cái khoảng trống đầu tiên và cũng là cái khoảng trống ta tạo hạt bắp cuối cùng luôn ha các bạn sẽ móc thêm cho mình vào cái khoảng trống mà ta tạo hạt bắp đầu tiên á móc thêm cho mình vào khoảng trống đó một hạt bắp nữa thì khoảng trống cuối cùng ta cũng lấy len và đâm kim ba lần liên tiếp lần thứ hai lần thứ ba sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích thì lúc này cái khoảng trống cuối cùng ta cũng tạo ra được hai hạt bắp rồi nè di chuyển kim đến chân móc đầu tiên của hạt bắp đầu tiên và móc một mũi dời gây nên hai xích như vậy là mình đã hoàn tất được cái vòng móc thứ hai với các cái hạt bắp xen kẽ với nhau nè hai hạt bắp vào cùng khoảng trống tiếp tục là một hạt bắp vào một khoảng trống hai hạt bắp cùng một khoảng trống tiếp tục một hạt bắp vào một khoảng trống và tương tự hai hạt bắp vào một khoảng trống nè sau đó là một hạt bắp vào cái khoảng trống cuối cùng như vậy là mình sẽ có xen kẽ ha một hạt bắp xen kẽ hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống nè thì ta đã tăng lên được ba hạt bắp cho cái hàng móc thứ hai này nè và lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ cúp lại tạo cái khoảng trống ở chính giữa để mình có thể để phụ kiện ha thì mình sẽ tiếp tục tăng mũi cho cái vòng móc thứ ba để cho cái khoảng trống này nó được rộng hơn mũi hạt bắp đầu tiên của cái vòng móc thứ ba cũng tương tự như hạt bắp đầu tiên của vòng thứ hai ta cũng lấy len sau đó lùi kim vào cái khoảng trống ở phía sau của hai mũi xích mà ta gây nên nè lùi kim vào khoảng trống này ha và móc cho mình một hạt bắp hạt bắp đầu tiên luôn luôn lấy len và đâm kim hai lần liên tiếp lần thứ nhất tiếp tục lấy len và đâm kim lần hai kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len cho mình qua hết ba chân trên kim lên một xích ta tạo ra được hạt bắp đầu tiên cho vòng móc thứ ba nè tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế bên móc vào đây cho mình một hạt bắp lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và móc vào cái khoảng trống này cho mình một hạt bắp kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích ở khoảng trống kế tiếp mà ta tiếp tục móc nè thì cái khoảng trống này các bạn sẽ để ý cho mình đây là cái khoảng trống chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống ở phía dưới thì cái khoảng trống này các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai hạt bắp tương tự giống như cái khoảng trống phía dưới ha hạt bắp thứ nhất nè lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích tiếp tục hạt bắp thứ hai vào cái khoảng trống ta vừa móc cũng lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp lần thứ hai lần thứ ba và kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích như vậy là ở hàng móc thứ ba mình cũng tăng lên được một mũi móc và cái cách tăng mũi này nó cũng nằm ở chính giữa của hai hạt bắp cùng một khoảng trống phía dưới ha đây tương tự khi đã móc được hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống tiếp theo thì cái khoảng trống kế tiếp bên này nè cái khoảng trống này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một hạt bắp kéo qua hết bốn chân trên kim sau đó lên một xích tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và cũng móc vào đây cho mình một hạt bắp lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim kéo qua bốn chân trên kim lên một xích tiếp tục khi đã được hai hạt bắp vào hai khoảng trống liên tiếp thì cái khoảng trống thứ ba này sẽ là cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống phía dưới nè thì cái khoảng trống này các bạn cũng móc tương tự cho mình móc vào đây hai hạt bắp ha hạt bắp thứ nhất nè kéo qua hết bốn chân trên kim tiếp tục lên một xích và hạt bắp thứ hai lấy len và đâm kim ba lần liên tiếp lần thứ hai lần thứ ba và kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích như vậy là ta đã tăng thêm được một hạt bắp ở vòng móc thứ ba ta cũng tăng mũi vào khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống ở phía dưới ha ta tăng lên được thêm một mũi nè ở vòng móc thứ ba này ta sẽ có hai hạt bắp cùng khoảng trống tiếp tục là hai hạt bắp mỗi khoảng trống nè sau đó là hai hạt bắp cùng khoảng trống và tiếp tục là hai hạt bắp mỗi khoảng trống thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình ha khi được hai hạt bắp cùng một khoảng trống rồi thì hai cái khoảng trống kế tiếp này ta sẽ móc một khoảng trống là một hạt bắp khoảng trống đầu tiên và hạt bắp kế bên nè kéo qua hết bốn chân trên kim sau đó lên một xích và di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp và móc vào đây một hạt bắp lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp và kéo len qua hết bốn chân trên kim lên một xích khi đã được hai hạt bắp vào hai khoảng trống liên tiếp với nhau thì cái khoảng trống kế tiếp là cái khoảng trống cuối cùng cũng là cái khoảng trống đầu tiên mà ta gây nên một hạt bắp rồi thì tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này một hạt bắp nữa ha để ta được hai hạt bắp vào cùng một khoảng trống tương tự giống như cái phần phía dưới nè là cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp á thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống này một hạt bắp lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích kết thúc vòng móc này cũng tương tự di chuyển kim đến chân móc của cái hạt bắp đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta vừa hoàn tất vòng móc thứ ba và cũng tăng lên được 3 mũi ha hai hạt bắp cùng khoảng trống tiếp tục là hai hạt bắp mỗi khoảng trống hai hạt bắp cùng khoảng trống hai hạt bắp mỗi khoảng trống nè và tiếp tục hai hạt bắp cùng một khoảng trống thứ ba và hai hạt bắp ở mỗi khoảng trống thì ta tăng lên được 3 mũi 3 mũi hạt bắp và cái vòng tròn của mình lúc này nó đã có đủ cái độ rộng để mình có thể để phụ kiện tỏi vào trong đây rồi ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ tư ở hàng móc thứ tư mũi hạt bắp đầu tiên cũng tương tự như hai mũi hạt bắp đầu tiên của các cái vòng phía dưới á cũng di chuyển kim cho mình ra phía sau cái khoảng trống này nè và móc vào đây một hạt bắp hạt bắp đầu tiên ta luôn luôn lấy len và đâm kim hai lần liên tiếp thôi nha lần thứ nhất nè lấy len và đâm kim lần thứ hai kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len qua ba chân trên kim lên một xích khi được hạt bắp đầu tiên rồi di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp và móc vào đây một hạt bắp móc vào đây cho mình một hạt bắp ha lấy len lần thứ hai kéo qua hai chân lấy lên và đâm kim lần thứ ba kéo qua hai chân và kéo qua hết bốn chân trên kim sau đó lên một xích di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp và cũng móc vào khoảng trống này một hạt bắp kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích tiếp tục khoảng trống kế tiếp móc vào đây một hạt bắp lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo len qua hết bốn chân trên kim móc lên một mũi móc xích khoảng trống kế tiếp là cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống nè thì ở đây đối với nhiều bạn muốn tăng size cho cái họa tiết của mình được rộng hơn á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như sau ha các bạn để ý cho mình ở cái vòng móc thứ hai vòng móc hạt bắp thứ hai nè ta có một hạt bắp xen kẽ là hai hạt bắp cùng một khoảng trống nè tiếp tục một hạt bắp xen kẽ hai hạt bắp cùng một khoảng trống ở vòng móc thứ ba mình tăng lên nè hai hạt bắp mỗi khoảng trống xen kẽ là hai hạt bắp cùng khoảng trống nè hai hạt bắp mỗi khoảng trống xen kẽ là hai hạt bắp cùng khoảng trống thì tiếp tục tăng size cho cái hàng móc tiếp theo sẽ là ba hạt bắp ở mỗi khoảng trống xen kẽ là hai hạt bắp cùng khoảng trống ha và ta cũng thêm mũi vào khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống nè móc vào đây hai hạt bắp thì đối với cái size này mình không có tăng size nữa mà cái vòng tròn này nó đã đủ cái độ rộng rồi nên mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc này và mình không tăng mũi nữa ha móc cho mình vào cái khoảng trống kế tiếp này một hạt bắp nhiều bạn tăng size thì sẽ móc vào đây cho mình hai hạt bắp ha ở đây mình không tăng size nên mình sẽ móc một hạt bắp kéo qua hết bốn chân trên kim sau đó lên một xích khi tăng size thì mình sẽ móc thêm vào đây một mũi nữa ha còn ở đây mình không tăng size nên mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên và móc vào đây một hạt bắp nè kéo qua hết bốn chân trên kim như vậy là hàng móc này mình sẽ không tăng size mỗi khoảng trống ta sẽ móc một hạt bắp vào mỗi khoảng trống nè các cái khoảng trống của mình đều có một hạt bắp thôi ha những bạn tăng size thì ta sẽ tăng size vào cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống nè móc lên một xích di chuyển kim đến khoảng trống kế bên và cũng móc vào khoảng trống này một hạt bắp lấy len và đâm kim 3 lần liên tiếp sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim móc lên một xích khoảng trống kế tiếp cũng móc một hạt bắp kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích Tương tự khoảng trống kế tiếp này cũng móc vào đây một hạt bắp là cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp cùng chân ha. Thì tăng size thì các bạn sẽ móc tiếp vào đây cho mình hai hạt bắp. Còn mình không tăng size thì mình sẽ móc vào đây một hạt bắp thôi nè. Kéo qua hết bốn chân trên kim. Lên một xích tăng size thì sẽ móc tiếp vào khoảng trống đó một hạt bắp còn không tăng size thì di chuyển kim đến khoảng trống kế bên ha móc vào đây một hạt bắp kéo qua bốn chân trên kim lên một xích như vậy là mỗi khoảng trống ta sẽ có một hạt bắp vào mỗi khoảng trống các bạn sẽ làm tương tự cho mình hai khoảng trống cuối cùng mỗi khoảng trống móc một hạt bắp vào mỗi khoảng trống lên một xích tiếp tục khoảng trống kế bên một hạt bắp kéo qua bốn chân trên kim và lên một xích kết thúc vòng móc này di chuyển kim đến cái chân móc của hạt bắp đầu tiên ở vòng móc này móc vào cái chân móc đó một mũi dời đối với những bạn tăng sai thì ta sẽ móc tiếp vào khoảng trống này một hạt bắp ha còn mình không tăng sai thì mình sẽ kết thúc cái vòng móc ở đây di chuyển kim đến chân móc của hạt bắp đầu tiên này móc vào đây một mũi giờ để kết thúc vòng lên hai xích như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng móc thứ tư và cái thân túi của mình nó đã có cái độ cao nhô lên độ rộng của thân túi đã có đủ cái độ rộng để mình có thể đựng phụ kiện vào trong rồi ha vòng móc thứ năm khi móc lên được hai mũi xích thì tiếp tục móc cho mình di chuyển kim dời vào cái khoảng trống ở phía sau nè và cũng tương tự móc vào khoảng trống này một hạt bắp ha hạt bắp đầu tiên luôn luôn lấy lem và đâm kim hai lần lần thứ hai nè kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo lem qua ba chân trên kim lên một xích khoảng trống kế tiếp cũng tương tự móc một hạt bắp vào đây kéo qua bốn chân trên kim lên một xích khoảng trống kế tiếp cũng móc một hạt bắp tương tự giống như hạt bắp ta vừa móc ha sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mỗi khoảng trống ta sẽ móc một hạt bắp vào mỗi khoảng trống và sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần thân túi của mình đạt được cái chiều cao nhất định ha và cách tăng size đối với những bạn muốn cho cái phần túi của mình nó rộng hơn thì ta sẽ móc hai hạt bắp vào cái khoảng trống nằm chính giữa của hai hạt bắp có cùng một khoảng trống nè đây ta sẽ tăng size vào khoảng trống đó ha ở đây mình dừng lại ở cái vòng móc thứ tư này nên mình sẽ móc tiếp các cái vòng móc tiếp theo mỗi khoảng trống sẽ móc cho mình một hạt bắp vào mỗi khoảng trống kéo qua hết bốn chân trên kim lên một xích sau đó móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc nữa sau khi mình đã móc lên được cái phần thân túi có đạt cái độ cao như thế này rồi nè thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kết thúc cái vòng móc này để mình móc cái phần cuốn lá ở bên trên ha và để kết thúc vòng móc cũng di chuyển kim đến chân móc của mũi hạt bắp đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời lên một xích kéo và cắt len và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha ta hoàn tất được cái phần thân túi như thế này bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cuốn ở bên trên đầu tiên cũng tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 và 6 khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại và di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đây một mũi dời đây là chân móc đầu tiên nè móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng móc đầu tiên với 6 mũi móc đơn ha nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại tiếp tục ở vòng móc thứ hai mình sẽ tăng size cho phần cuốn của mình nó có độ rộng ra chân móc đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời móc vào đây một mũi móc đơn khi đã được mũi móc đơn đầu tiên vào chân móc đầu tiên thì chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới á chân móc thứ hai này ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai như vậy là mình được xen kẽ một cụm gồm một mũi móc đơn một chân móc xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc nè thì tiếp tục móc tiếp vào chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ tư sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai chân thứ năm của vòng tròn phía dưới móc một mũi móc đơn thì chân móc thứ sáu là chân móc cuối cùng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc một và hai như vậy là ta đã tăng lên được 3 mũi móc ở cái vòng tròn thứ hai này và kết thúc vòng tròn thứ hai này sẽ di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng móc thứ hai với 9 mũi móc và 9 mũi móc này các bạn sẽ dừng lại cái độ rộng này ha để cho cái phần cuốn lá của mình nó được thon gọn hơn nè hàng móc thứ ba mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc kế tiếp cũng một mũi móc đơn nè chân kế bên cũng một mũi móc đơn tương tự cho đến cuối vòng ha khi được chín mũi móc đơn vào chín chân móc liên tiếp với nhau thì tiếp tục kết thúc vòng móc này di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích thì phần cuốn lá của mình đã có cái độ cao lên rồi nè đây nó sẽ có cái độ cao và cúp lại như thế này thì các bạn tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa tương tự như hàng móc thứ ba mà ta vừa móc nè mỗi hàng móc ta sẽ có 9 mũi móc đơn ha cho mỗi vòng móc móc cho mình cho đến khi cái phần cuốn lá này nó có cái độ cao vừa phải mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm cho mình 2 đến 3 hàng móc nữa ha Tính luôn cả hai hàng móc đầu tiên thì mình đã tăng lên được 6 hàng móc tổng cộng và nó đã có cái độ cao tương ứng với phần thân túi rồi. Bây giờ mình sẽ móc tăng mũi và mình móc phần lá ở phía dưới ha. Tăng mũi cho phần cuốn lá này nè. Móc lên một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên móc vào đây một mũi móc đơn là chân móc ta móc mũi dời á, móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ hai chân kế bên này cũng móc vào đây một mũi móc đơn ở chân móc thứ ba móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc móc đơn thứ nhất nè móc đơn thứ hai ta được một cụm ha hai mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè thì tiếp tục hai chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân thứ hai thì cái chân móc kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn ta được một cụm thứ hai ha hai mũi móc đơn ở mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc nè ba chân móc còn lại cũng tương tự hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn ở cái chân móc cuối cùng sẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc một và hai di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng móc lên một xích như vậy là ở hàng móc thứ bảy này mình đã tăng lên được 3 mũi móc ta có tổng cộng là 12 mũi móc cho cái vòng móc thứ bảy này ha đây ta sẽ có 3 điểm có hai chân móc có cùng chân nè và khi đã có 12 chân móc ở cái hàng móc thứ bảy rồi nè thì cái hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành tăng size để chia đều cho cái phần thân túi của mình chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn vào chân móc này móc đơn thứ nhất móc đơn thứ hai ta được một cụm nè chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn một và hai ta cũng được thêm một cụm nè thì mỗi cụm của mình nó sẽ gồm một mũi móc đơn vào một chân móc xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng một chân móc một mũi móc đơn nè xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc thì tiếp tục chân kế tiếp móc một mũi móc đơn và chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân chân kế tiếp một mũi móc đơn chân kế bên hai mũi móc đơn cùng chân tương tự chân kế tiếp một mũi móc đơn và chân thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân tiếp tục hai chân cuối cùng chân kế bên một mũi móc đơn thì chân móc kế tiếp cũng là chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng sau đó lên một xích như vậy là ở vòng móc thứ 8 này mình sẽ có được 6 mũi móc tăng lên ha ta sẽ có 6 điểm có hai chân móc cùng chân nè tiếp tục điểm thứ tư nè điểm thứ năm hai mũi móc cùng chân và điểm móc thứ sáu có hai mũi móc cùng chân ta tăng lên được 6 mũi ở cái vòng móc này ha xen kẽ là một mũi móc đơn đây một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân ở vòng móc thứ chín sẽ móc hai chân móc liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn chân móc thứ ba sẽ là cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân nè đây là hai cái mũi móc mà có cùng một chân móc phía dưới thì chân móc thứ hai này sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn một và hai thì ở đây mình được một cụm gồm hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân tiếp tục cái cụm này thì ba chân kế tiếp hai chân liên tiếp sẽ là một mũi nè và chân thứ ba sẽ là hai mũi và chân thứ ba này cũng là cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân ha móc vào đó hai mũi móc đơn ta được thêm một cụm thứ hai hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng ha hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân và cái chân thứ ba này cũng là cái chân thứ hai của hai mũi có cùng chân ha móc tương tự cho đến cuối vòng mỗi chân là một mũi móc đơn thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân nè tiếp tục hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân và hai mũi móc đơn cùng chân cuối cùng này nó cũng nằm ở chân móc cuối cùng này ha chân cuối cùng này móc vào hai mũi móc đơn nè di chuyển kim đến chân móc mũi móc đơn đầu tiên này móc vào một mũi giờ để kết thúc vòng lên một xích như vậy là vòng móc thứ chín của mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi móc ta tăng lên được thêm 6 mũi móc ở cái vòng tròn thứ 9 này ha và khi kết thúc cái vòng móc thứ 9 các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái vòng tròn ở phần thân này nè ở cái phần thân túi màu vàng á thì cách đếm sẽ như sau một hạt bắp là một mũi nè một mũi xích là một mũi nè tiếp tục một hạt bắp là một mũi và cái khoảng trống kế tiếp là một mũi thì ta sẽ đếm tổng số mũi móc ở cái vòng tròn cuối cùng này bao nhiêu mũi ha và ở thân túi của mình đếm được là 24 mũi móc ta có 24 mũi móc thì lúc này cái phần à, cuốn lá của mình cũng tăng lên được 24 mũi rồi bây giờ hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa vòng móc thứ 10 của phần cuốn lá mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai một mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi móc đơn chân thứ năm một mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại đối với những bạn mà phần thân túi của mình tăng mũi ở cái hàng móc thứ tư này nè mình dừng lại ở hàng móc thứ tư còn các bạn tăng mũi ở vào móc thứ tư á thì cũng tương tự đếm cho mình tổng số mũi móc ở cái phần thân sau đó mình sẽ tăng ở cái hàng móc thứ 10 này ha cho số mũi móc nó bằng với số mũi móc của cái phần à, thân túi á ở đây mình dừng lại ở 24 mũi nên mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở vòng móc thứ 10 này ha tương tự cho đến cuối hàng sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho cái phần thân này nó được có cái độ cao dài hơn nè nó sẽ có cái độ cao tương thích với cái phần thân túi từ cái phần cuốn lá xuống cái phần thân túi ha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa sau khi đã thêm được nhiều vào móc thì lúc này từ phần cuốn lá đến cái hàng móc cuối cùng mình sẽ có tổng cộng là 12 hàng móc và phần cuốn lá nó đã có cái độ cao vừa đủ tương thích với cái phần thân rồi thì mình sẽ dừng lại ở đây ha và mình móc cái phần lá ở hai bên cho cái phần cuốn nè móc lên một mũi móc xích để móc được hai phần thân lá thì đếm cho mình tổng số mũi móc cuối cùng của vòng móc này được bao nhiêu mũi thì chia đôi sau đó mình sẽ được hai bên của phần lá ha ở đây mình có 24 mũi chia đôi lên thì mỗi bên ta sẽ được 12 mũi móc nè hàng móc đầu tiên móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn chân thứ tư một mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ năm chân thứ sáu một mũi móc đơn chân thứ bảy chân móc thứ 8 chân thứ 9 chân thứ 10 chân móc 11 và chân móc 12 móc được 12 mũi vào 12 chân rồi thì cái phần lá của mình nó sẽ được chia đôi ra ở mỗi bên ta sẽ móc được 12 mũi ha đây ta sẽ chia đôi ra được cái phần cuốn lá này để tạo ra được hai phần thân lá để tiếp tục giảm mũi để tạo cái phần lá đầu tiên á thì móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại thông thường thì ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn nè đây là chân móc đầu tiên nhưng hàng móc này mình sẽ không móc vào chân đầu tiên nữa mà ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn tiếp tục cho 10 chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc 3 mũi nè 4 mũi 5 mũi 6 mũi 7 mũi 8 mũi 9 mũi 10 mũi chân móc cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn nè ta được mũi móc thứ 11 lên một xích như vậy là hàng thứ hai của phần lá mình được 11 mũi móc không tính mũi móc đầu tiên ha ta được 11 mũi móc giảm một mũi so với cái hàng móc đầu tiên thì để giảm mũi cho hàng móc thứ ba quay ngược đầu móc lại tương tự như hàng móc thứ hai ở bên trên này thì hàng móc thứ ba ta cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn các chân móc kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại cho đến khi ta đạt được số mũi cuối cùng sau khi giảm mũi đến hàng móc cuối cùng ta còn lại hai chân móc như thế này thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hai mũi cuối cùng cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn nè từ đây lên 3 mũi xích 1 2 và 3 sau đó quay ngược đầu móc lại và di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn cuối cùng mà ta tạo được ở đây nè móc vào đây một mũi dời sau đó kéo và cắt lên sợi len thừa lúc này nó đang nằm ở mặt phải của hàng móc ta dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời ha sau đó kéo sợi len thừa vào trong và dùng kim giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình hoàn tất được phần lá đầu tiên như thế này khi ướm cái phần cuốn lá này vào trong phần thân của trái bắp thì mình sẽ được một phần thân lá như thế này ha nó có độ bao ôm lại vào cái phần thân của trái bắp bây giờ mình sẽ móc cái phần lá còn lại thì phần lá còn lại cũng tương tự ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nè của 12 chân móc còn lại bắt đầu móc từ đây ha sau đó đưa sợi len thừa ra phía sau hàng móc lưu ý chưa cho mình một đoạn len dài để mình có thể giấu vào trong mũi móc nha kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc ta vừa đâm kim móc mũi dời móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn khi móc thì đồng thời giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì lúc này mình sẽ có 12 mũi móc cho cái phần lá thứ hai này ta sẽ móc cho đến cuối hàng thì mình sẽ được 12 mũi móc cho hàng móc đầu tiên sau đó sẽ móc tiếp các cái hàng móc tương tự như cái phần lá mà ta móc đầu tiên cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc đến cuối hàng đến cuối hàng thì móc lên 3 mũi xích và móc một mũi dời vào cái chân móc cuối cùng này sau đó giấu lên thừa mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau đó giảm mũi cho các hàng móc còn lại cho đến cuối cùng sau khi đã hoàn tất được cuốn lá và có hai cái phần thân lá như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái phần cuốn vào trong phần thân của trái bắp nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu cái phần cuốn này vào ha để khâu cái phần cuốn này ta sẽ tiến hành khâu ở chính giữa của hai phần cuốn lá gấp đôi cái phần cuốn lá này lên phía trên nè thì ta sẽ khâu vào chính giữa mỗi phần thân lá phía trên hông ha ta sẽ khâu dùng kim khâu vào ở hai bên như thế này trước khi khâu thì các bạn gặp đôi cho mình hai cái phần lá lên ha sau đó mình sẽ dùng kim khâu ở hai bên như thế này nè vào trong cái phần thân của trái bắp á ở đây mình có chuẩn bị một đoạn dây len xỏ một cây kim khâu vào thì bây giờ mình sẽ tiến hành giấu cái sợi len này vào trong trước nè ta sẽ giấu sợi len vào trong các cái đường móc này trước Lưu ý khi giấu len thì các bạn sẽ giấu cho mình đoạn len cho đến khi cái đoạn len của mình nằm ở chính giữa của phần lá này trước ha sau đó ta sẽ gập đôi lại và từ đây mình sẽ nẹp cái phần thân của trái bắp lên và cách khâu thì ta sẽ đâm kim vào khoảng trống sau đó sẽ đâm kim vào à, thân của hạt bắp trước ha mình sẽ đâm kim vào khoảng trống nè đồng thời đâm kim vào cái chân móc của cái phần lá ở bên này đây vào chính giữa ha ta sẽ đâm kim vào chính giữa nè tức là cái mũi móc thứ sáu ở đây nha và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái thân chân móc ở bên trong như thế này nè mình sẽ khâu lại tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của hạt bắp sau đó đâm kim vào thân chân móc ở phía bên cạnh của cái phần lá và kéo lên nè các bạn cứ khâu lần lượt tương tự ha vào khoảng trống và cái chân móc kế tiếp ở cái phần lá chân móc bên trong nha kéo lên nè ta khâu được cái phần thân vào trong phần lá các bạn cứ khâu tương tự cho mình cho đến chính giữa của phần lá còn lại ha sau khi đã khâu hoàn tất phần cuốn lá vào trong thân của trái bắp á thì ở bên này mình sẽ còn chưa ra một khoảng nè thì cái khoảng này mình sẽ sử dụng để mình có thể để phụ kiện vào bên trong như thế này ha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 thì các bạn sẽ lên cho mình một đoạn xích phù hợp ha ta sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa của hai lá nè ở cái phần lá mà ta chưa khoảng trống nha các bạn sẽ đâm kim vào cho mình chân móc ở kế bên này nè đâm kim vào đây sau đó kéo cái nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 và 5 thì 5 mũi móc xích này sẽ tương ứng với phần nút của mình có đường kính là 1,5 cm ha tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc kế bên của cái phần lá ở bên trên này nè đâm kim vào đây và móc một mũi dời sau đó kéo và cắt len cái sợi len thừa của mình lúc này đang ở mặt phải các bạn cũng dùng kim đâm kim cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời đâm kim từ trong ra ngoài ha sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau nè tiến hành giấu các cái sợi len thừa bên trong vào trong các cái mũi móc ha sau khi giấu len thừa thì tiến hành khâu cho mình một hạt nút vào trong cái phần thân túi màu vàng thì cái khoảng trống này mình có thể để phụ kiện vào bên trong rồi ha và cài lại điều chỉnh các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một sợi dây có cái độ dài vừa phải để mình có thể đeo vào cho tiện lợi hơn nè ở hai đầu dây thì mình luồn vào hai bên của cái phần thân lá và mình có thể guốc lại ở bên trong như thế này ha cho sản phẩm của mình nó được đẹp hơn đây sợi dây này mình có thể đeo vào và cái phần cài nút mình sẽ cài như thế này nè Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi đựng tỏi cho bé với họa tiết hình trái bắp như thế này. Chúc các bạn thành công!